Gia đình là nơi mà những người người ta sống trong đó người ta yêu thương nhau Còn những người mà ba gọi là chị chị em em á Ở ngoài sầu sạo bên trong không yêu thương ba Thì cái đó nên gọi là họ hàng Rồi bây giờ mày dạy tao luôn cái cách yêu thương ai hả Tao muốn yêu mà kệ tao chứ Anh em ruột tao mà Họ là ruột thịt cùng con là cái gì Bằng con Thằng con ruột của ba nó thấy anh em ruột của ba Đối xử tệ với ba ruột của nó Nếu như ba là nó Ba chỉ cách nó cư xử ngược lại đi cô mày có tiền mày muốn nói gì mày nói Mà nói chuyện không có liên quan Dù ba không có tiền con cũng nói như vậy Tại vì ba không dám nói nên con mới phải nói Ba đối xử tốt với họ cảm ơn ba Còn họ cư xử tệ với ba Thì ba là nhịn Sống thì cực vậy